Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì được gặp lại anh em trong ngày hôm nay Và ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi Tôi rất mong các anh em sẽ gửi những cái lời chúc tốt đẹp dành cho tôi Cũng như là kênh anh em nhá Đấy, vậy là chính thức tôi đã bước sang tuổi thứ 36 Vậy là gần đầu 4 đến nơi rồi Ôi rồi ôi Thời gian gì mà trôi nhanh thế Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường Nhanh quá anh em ạ <laughs> Vậy là cũng làm Youtube được 4 năm rồi từ hồi uh, hai tuổi bắt đầu làm youtube hồi đấy là còn coi như là vừa livestream vừa canh vợ đẻ nếu anh em mà xem tôi từ những cái ngày đầu thì chắc anh em cũng biết cái ngày hồi đầu bắt đầu làm youtube bắt đầu livestream đấy là cái ngày mà vợ tôi là bắt đầu mang bầu đấy sau đấy thì làm được khoảng 9 tháng thì vợ đẻ Đấy, live stream thì lúc nào cũng thế là ngồi bàn làm việc live stream thì giường vợ nằm ở ngay bên cạnh Đấy, xong có những cái lúc mà anh em nghe cả tiếng là trẻ con khóc khi mà khoai uh, sinh ra đời Đấy là những cái ngày đầu tiên của tôi, cái những cái năm đầu tiên tôi làm Youtube Thế là bây giờ đấy, khoai lớn tướng rồi Đấy, cũng là gần 3 tuổi rồi, đến tháng 8 là cháu được 3 tuổi Thời gian trôi quá nhanh Tôi không biết là chúng ta có thể đồng hành với nhau được đến khi nào nữa Nhưng mà tôi rất mong là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta cùng đồng hành với nhau Tôi còn làm Youtube và anh em còn xem tôi thì Tôi ờ, rất mong có được những cái sự ủng hộ từ phía anh em anh em nhé Và như thường lệ đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung Anh em Phạm Việt Tùng Anh em Nguyễn Đức Trung À sorry anh em Nguyễn Trung Đức Anh em Nguyễn Trung Đức Chứ không phải là Nguyễn Đức Trung Và bạn Dương Thanh Hương đã donate Cùng với lời chúc mừng cho kênh phát triển tốt hơn Rất là cảm ơn các bạn nhé Ngoài ra thì còn một anh em nữa donate cho tôi nhưng mà donate qua ngân hàng thì tôi cũng uh, không có tra được xem là tên anh em là gì. Thì anh em có cái uh, cái ngân hàng uh, MSB đuôi 888 thì rất là cảm ơn anh em nhá. bốn số cuối là 1888 thì không biết là anh em nào anh em có thể comment ở phía dưới này nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Lê Anh đã đăng ký hội viên mới ở kênh Và xin được cảm ơn anh em Quân Chu, anh em Đăng Khoa, anh em Rin Rinchet, anh em Vũ Đức Long, anh em Nguyễn Viết Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên của kênh. Rất là cảm ơn các anh em đã dành một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay phải nói là rất may mắn luôn. Vào đúng cái ngày sinh nhật của tôi thì nó có rất nhiều cái may mắn. Đấy, hôm, hôm hôm qua thì bạn Phạm Việt Tùng tối qua donate cho tôi chúc mừng kênh phát triển. Sáng nay thì mở mắt ra là có tin nhắn của bạn Đặng Minh Trung thế thì uh, cũng chúc kênh phát triển Chúc tôi là là tiếp tục là có thể là phục vụ anh em lâu dài Thì tôi vừa mới cảm ơn anh em Đặng Minh Trung xong Tôi uh, vào tôi check mail thì tôi có một cái uh, thư mời Đến từ nhà phát uh, hành Frodo, nhà phát hành game, nhà phát triển game Đấy, thì anh em biết là có một cái uh, thông tin gì không? Đấy chính là chia sẻ anh em luôn, tin này tin nội bộ Không phải là ai cũng biết đâu, tôi là được thư mời thì tôi biết thôi Đấy là sắp tới là có một cái giải cực kỳ to của Dodo nha anh em nhá Đấy một cái giải mà phải nói là Nó là cái giải mà mới tổ chức được một lần thôi Từ lúc mà cái con game này nó ra đời này Đấy là từ trước đến nay là mới là một lần duy nhất thôi Là hồi đấy là vào năm 2019 Là nó là cái giải chung kết Chung kết thế giới đấy, Bộ môn auto Chess, Đấy thì bây giờ là cái lần thứ hai Nó sắp tổ chức là cái lần thứ hai Đấy và cái thông tin này là cái thông tin mà tôi là cái người được mời để live stream cái giải đấy. Đấy thì tôi được biết trước. Đấy tôi có thư mời. tôi biết trước cái giải đấy. Thì đấy thì tôi cũng tiết lộ cho anh em biết cái là sắp có một cái giải rất là hay. Giải rất là lớn, phải nói là lớn nhất trong cái ờ, cái cái bộ môn auto chết này. Tổ chức lớn nhất trong cái bộ môn auto chết này. Và cái niềm vui đấy chính là tôi là cái người được mời đấy, mời để có thể là là làm streamer live stream cái giải đầu đấy phát trực tiếp cho anh em đấy được cấp phép bản quyền để có thể live stream à, tuyệt vời không anh em rất tuyệt vời chứ đấy còn trước đây là live stream những cái giải lớn như này này là thực ra là tôi là không dám live stream đâu bởi vì sợ rất là sợ về cái vấn đề bản quyền đã từng bị bản quyền đóng dấu một lần rồi đấy bị ban tới 3 tháng chỉ vì một vạch bản quyền thôi ở cái giải ngày trước tôi live stream ấy mà cái giải đấy là thậm chí là tôi còn xin phép rồi nhá Tôi xin phép bản hoi rồi Đấy nhưng mà sau khi mà tôi rút khỏi cái giải đấy Tức là sau sau khi mà tôi không có livestream tiếp ấy Đấy là người ta đánh lại bản quyền của tôi Cái đợt đấy anh em còn nhớ không? Đấy mất 3 tháng không livestream được Đấy chính là, là, là, là vì là cái cái cái vụ đấy Nên là từ lúc đấy trở đi là tôi rất là Gọi là phải cẩn thận trong những cái vụ livestream giải như này Đấy thì cái đợt này là Tôi sẽ phải hết sức là cẩn thận Tôi sẽ phải có làm việc với cả bên Drodo cẩn thận Để nó ra một cái hợp đồng nó ra là một cái hợp đồng livestream giải Còn tôi cũng nói chuyện với cả bên uh, gọi là chăm sóc rồi Đấy, có một cái người chuyên làm việc với tôi tôi kể với anh em từ trước đấy là có một người ở thị trường Việt Nam là chuyên gọi là liên lạc với các streamer liên lạc với các youtuber thì có làm việc với tôi thì cũng uh, có chia sẻ hẳn hoi đấy tức là làm cái này là không phải là tôi làm cho vui mà người ta có là bồi dưỡng trả công cho streamer hẳn hoi đấy, nhưng mà tôi thì tôi cái vấn đề tiền ấy thì nói chung là nó cũng ít thôi nó cũng không phải là vấn đề mà nó nó hấp dẫn đối với tôi nó không thu hút bởi cái vấn đề tiền bởi vì trả thực ra thì livestream cả giải rất nhiều mà nó chỉ được khoảng một hai triệu thôi anh em ạ không đáng là bao nhiêu đấy nhưng mà cái vấn đề mà tôi quan tâm nhất ấy đấy chính là cái vấn đề về bản quyền đấy bây tôi livestream xong mà ông đánh bản quyền tôi Đấy, ví dụ như là bình thường mà không có vấn đề gì thì không sao Đấy, mình livestream mình có uh, vui vẻ với nhau Đấy, hết giải thì thì chúng ta ai về nhà đấy Nước sông không phạm, nước giếng thì không sao cả Đấy, nhưng mà có cái là livestream giải này này thì tôi là một cái người kinh nghiệm làm youtube rồi anh em ạ làm tới 4 năm rồi nên là quá kinh nghiệm rồi những cái vụ mà livestream mà nó cái dạng như kiểu là là là, là phát chung ấy phát chung nhiều kênh mà họ cung cấp cho cho cho tôi một cái đường truyền và cũng cung cấp cho những cái người khác đường truyền ấy thì dễ đấm nhau lắm anh em ạ <laughs> nó dễ đấm nhau về vấn đề bản quyền lắm bởi vì thằng mấy thằng là phát chung luồng là giống hệt nhau về mặt hình ảnh khác mỗi cái mặt bình luận thôi anh em ạ đấy chính vì thế là cái vấn đề tôi phải đảm bảo cái về bản quyền thì tôi mới livestream cái giải đấy thế là anh em cái này tôi thông báo trước cho anh em thôi chứ còn về cái mặt là chắc chắn là livestream giải thì tôi chưa biết anh em nhá nó sẽ còn rất nhiều cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề về bản quyền là tôi sẽ phải làm việc cẩn thận cho cái lần này chứ còn bây giờ mà tôi livestream xong lại hai ba tháng tôi bị ban thì thôi toang luôn nha anh em nhá Đấy nên là anh em cũng hóng thì ờ, anh em cũng sẽ một ngày vài ngày nữa anh em cũng sẽ biết cái giải đấy Và anh em sẽ hóng tôi Thì tôi cũng nói luôn, tôi chia sẻ luôn cho anh em trong cái buổi ngày hôm nay <clears throat> Đấy là cái thứ nhất Đấy cái vấn đề về uh, livestream này Đấy là cái thứ nhất là vấn đề về bản quyền được đảm bảo rồi này Đấy, cái vấn đề thứ hai là tại sao tôi lại nhận livestream cái giải thì thực ra ấy là nhận livestream cái giải này là tôi um, tôi cũng làm một phần là vì là muốn là các anh em được tiếp cận với cả những cái giải mà giải đấu lớn của thế giới và có một cái um, <clears throat> cái mặt phân tích đến từ tôi nhá <laughs> tôi cũng không phải là tinh tướng tinh vi gì uh, hơn cái kênh khác nhưng mà nó có một cái độ hay nhất định mà tôi phải tự nhận là ở trên kênh của tôi về cái mặt phân tích game cũng như là về cái mặt truyền truyền cảm đấy truyền tải được cái nội dung của một cái trận đấu thì tôi nghĩ là tôi tôi muốn là các anh em được cảm nhận được uh, được được xem những cái trận đấu mà uh, cái um, ngoài cái mặt là về ở trong game ấy người ta trình diễn kỹ năng tốt người ta đánh rất hay thì còn về cái mặt phân tích game cũng như là về mặt bình luận ổn áp để cho anh em có được những cái trải nghiệm tốt nhất chính vì thế là tôi cũng rất muốn là có thể là livestream cái giải đó để coi như là tôi phục vụ và dành tặng anh em đi nhá <laughs> được không ok nhá đấy là cái thứ hai <clears throat> đấy cái quan trọng nhất là, là kênh của tôi Cái thứ hai là viewer của tôi Thế còn cái thứ ba là gì? Đấy chính là cái cái cái clip này tôi cũng uh, tiết lộ cho anh em để các anh em mà game thủ mà tự tin vào cái khả năng năng lực của anh em Anh em tự tin là bản thân có thể đăng ký và tham gia thi đấu cái giải này Đấy thì anh em nhớ nhá là tôi đã tiết lộ cho anh em và anh em đã biết được là có cái giải này nó sắp tới đấy <laughs> Đúng không? Thì là anh em chỉ cần là anh em theo dõi cái uh, cái fanpage của của The Cái fanpage AutoChat mua bài ấy Đấy anh em cứ theo dõi ở đấy Thì là khi mà nó mở một cái là anh em đăng ký luôn Thì là anh em vào anh em chuyển thôi nhá Anh em chuyển anh em thể hiện mình thôi Thì tôi cũng nói luôn là cái giải đấy là Nó sẽ có là 250 slot Của khu vực là Đông Nam Á nhá anh em nhá Tức là trong khu vực Đông Nam Á Người ta chỉ lấy 250 người thôi Chính vì thế nên là ai ấy mà đăng ký muộn là sẽ không được đăng ký đâu Tất nhiên là nó sẽ có một vài cái tiêu chuẩn như là cái mức rank Đấy, cái mức rank của anh em là tối thiểu là phải được bao nhiêu ví dụ ví dụ như là uh, ờ, kinh kinh một hoặc là ví dụ như là queen đấy hoặc là top 10 ở server chẳng hạn thì cái đấy thì tôi cũng không rõ lắm đấy nhưng mà nó sẽ có tiêu chí ở ngay cái ngày mà nó ra cái um, thông báo là cho đăng ký ấy, thì anh em nếu mà anh em có điều kiện thì anh em có thể đăng ký tham gia đấy anh em tự tin vào khả năng bản thân anh em có thể tự đăng ký tham gia nhá đấy là cái cái thứ ba đấy chính là về uh, cơ bản là về về về cái độ may mắn của tôi trong ngày hôm nay khi mà đấy tiết lộ cho anh em là đấy cái thứ nhất thôi cả cái thứ hai nữa mà có một cái thư khác <clears throat> cái thư khác thì nó lại còn nó lại còn còn còn nghe còn có vẻ hấp dẫn hơn nhưng mà tôi cũng cũng đang tính cái thư thư thứ hai thì nó thế này <coughs> sorry anh em là cái giọng của tôi anh em biết là hai hôm nay tôi nghỉ là bởi vì là tôi bị mất giọng hôm nay cố gắng là cái cái cái họng của tôi nó đỡ hơn một chút thì tôi uh, lên clip chứ còn hai ngày hôm trước là tôi không thể nói được luôn đấy cái cái giọng của tôi anh em thấy là hôm nay nó hơi khác nó khá là khàn khàn cái họng của tôi nó bị đau nó đang khá là đau nên anh em thông cảm nếu mà nó hơi một chút hằn nó hơi một chút gằn giọng nó hơi có một chút gì đấy mà nghe nó không được gọi là dễ chịu như những cái ngày bình thường nha anh em nhá thì anh em thông cảm với tôi đấy thì cái cái thứ hai là một cái có một cái thư khác gửi cho tôi ngày hôm nay thì cái thư đấy nó liên quan đến cái việc là <clears throat> có một cái sự chia sẻ của từ nhà phát hành con game này đến tôi đấy kèm theo một cái cuộc nói chuyện khá là dài của tôi với cả cái nhân vật mà được cho là đang ờ, đóng vai trò là quản lý cái thị trường ở Việt Nam thì có chia sẻ khá là nhiều cho tôi đến những cái dự định ở trong cái con game này sắp tới thì phải nói thật với anh em là người ta có, um, có chia vui với tôi cũng như là chia vui với cả chính con game này chia vui với tôi về cái cái phát triển của con game này khi mà dạo gần đây khoảng hai ba tháng gần đây tự nhiên cái cái số lượng người chơi ấy, con game này, này nó tăng đột biến nó tăng lên rất là nhiều nhá Từ trước đây tôi nhớ là mỗi một mùa ấy Nó chỉ khoảng 5.000 lượt đao cho mỗi một cái nền tảng thôi Cộng 3 nền tảng vào thì nó rơi vào tầm khoảng 15.000 người chơi Đấy nhưng mà tầm này là bây giờ là Người ta thống kê ấy, là có khoảng 100 người 100.000 người Đấy chơi 100.000 người chơi Ở cái, cái cái cái phiên bản mới nhất này này Update này này Đấy, nó chứng tỏ là cái điều gì là cái con game này nó đang hồi sinh trở lại Và nhà phát hành ấy Nhà phát hành game ấy, Dorado người ta đã quyết định là đầu tư vào con game này Đấy, chứ trước đây là người ta chỉ cầm chừng thôi thì bây giờ người ta đã bỏ tiền vào đây để người ta đầu, đầu tư Vì thấy cái sự phát triển của con game này nó bắt đầu nó hồi sinh Chính vì thế nên người ta quyết định là đầu tư trở lại và người ta quyết định đầu tư tiền vào Đấy, thì đợt này làm quảng cáo marketing khá là nhiều Thì dẫn tới việc là nó có một cái nguồn Nó có một cái nguồn ở đây nó là cái nguồn dành cho youtuber cũng như là là, là, là streamer Một cái quỹ dành cho riêng chúng tôi Ơ được rồi, mất chuỗi này Thằng Clyde xanh quá Chuyện này thằng Clyde xanh quá là cắt được chuỗi của tôi nữa Lại còn có chuỗi thắng nữa Căng thật Thì đấy Thì uh, chia sẻ với anh em là Có một cái thư Gửi cho tôi và Kèm theo một cái lời đề nghị Là sẽ um, stream game của người ta Đấy stream cái con game này Con game auto chess mobile này Đấy hàng ngày Đấy phục vụ anh em hàng ngày Đấy thì người ta sẽ trả lương cứng cho tôi Mức lương cứng thì tôi xin được phép được không được tiết lộ Bởi vì là cái này nó là ưu tiên những streamer và youtuber đã có tức là có tên tuổi đấy có một cái lượng fan nhất định trước đấy anh em ạ thì người ta ưu tiên hơn người ta có thư mời luôn là sẽ uh, về livestream cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giả từng ngày lương đấy nhưng mà tôi cũng nói luôn là cái mức lương này nó không cao đâu nó cũng không đáp ứng nổi cái cái cái gọi là cái cuộc sống của tôi tôi nói luôn tôi <clears throat> làm mỗi ngày là phải livestream tầm khoảng 5 tiếng và trả cho tôi một cái mức lương nó gọi là cố định hàng tháng thì tôi cũng đang đắn đo lắm bởi vì là thực ra thời gian thì không có anh em ạ thời gian tôi không có nhiều tôi làm cái thời gian một quỹ cái thời gian một ngày của tôi nó rất là hạn hẹp ngoài làm uh, youtube này Tôi còn làm một công việc khác mà YouTube này nhá là tôi là riêng hai kênh. Có hai kênh của tôi là mỗi một ngày là tôi phải nghĩ content cho hai kênh là mất bố nó lửa ngày rồi. Đấy, content cho kênh Auto Chat Mobile này nhá là ra một clip một ngày. Sau đó làm cho kênh còn lại của tôi nó làm về content về nghệ thuật thì cũng phải nghĩ rất nhiều, tức là hai kênh nó đều liên quan đến sáng tạo. Chính vì thế là cái khoảng thời gian cái quỹ thời gian của tôi là không nhiều dành cho livestream. Đấy mà cái mức lương họ trả cho tôi thì đối với tôi nhé còn đối với anh em khác thì không biết nhưng mà đối với tôi thì là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của tôi chính vì thế tôi đang suy nghĩ còn trong cái khoảng thời gian tiếp theo đây này sắp tới nhá là họ sẽ họ sẽ cho đăng ký tức là ngoài những cái người mà gọi là KOL đã có sẵn rồi ấy như là tôi chẳng hạn hoặc là những cái kênh lớn khác ấy đã có một lượng fan nhất định rồi thì những anh em mà bắt đầu bắt đầu livestream bắt đầu lập nghiệp đấy, bắt đầu làm dấn thân vào cái nghề youtuber nghề livestream là có thể đăng ký cho đăng ký đấy cho đăng ký và trả lương cho anh em hàng tháng thì tôi nghĩ là cái công việc này nó khá phù hợp với các anh em mà còn trẻ các anh em có nhiều thời gian các anh em uh, uh, là sinh viên chẳng hạn hoặc là các anh em mà mà mà ra trường mới ra trường còn nhiều thời gian chưa phải vướng vào những cái công việc mà nó làm toàn thời gian đấy nó quá nhiều thời gian ví dụ như sinh viên anh em có thể học buổi sáng rồi buổi chiều anh em ngồi livestream đến buổi tối thế là ok 5 tiếng một ngày là vẫn là ok đấy, anh em kiếm thêm thu nhập thì tôi nghĩ là cái số tiền mà người ta trả cho anh em thì tôi nghĩ là nó sẽ đủ để trang trải cái cuộc sống hàng ngày của một anh em trẻ đấy, một anh em trẻ tuổi hoặc là có thể là chị em nhá đấy cuối tuần là có thể đủ tiền để đưa bạn gái đi chơi đi uh, uống trà sữa, đi chơi Rất là ok Thậm chí là còn nếu mà tích tiền khoảng 2-3 tháng là có thể đủ tiền để đi du lịch nhá Rất là ok đấy Đấy còn đối với cả các anh em mà mà có gia đình rồi mà có các cái công việc ổn định rồi thì tôi nghĩ là nó cũng không phù hợp nó khá ít đấy nhưng mà biết đâu đấy là kênh uh, các kênh của anh em sau này nó phát triển lên nhờ cái con game này đấy thì cũng được nhá lúc đấy thì nó lại kiếm tiền ở những cái chỗ khác Đấy còn ví dụ như là tôi ví dụ như là <clears throat> cái cái cái game này này nó phát triển hơn thì là cái lương của anh em ấy người ta sẽ trả cho cao hơn chả cũng được nhưng mà cái đấy nó là cái câu chuyện tương lai đấy còn câu chuyện về sắp tới này là tôi nghĩ là các anh em mà trẻ thì rất là phù hợp với công việc đấy tức là ngồi livestream một ngày khoảng 5 tiếng đối với các anh em mà đang làm nghề livestream ấy thì nó lại rất là phù hợp là một công đôi việc luôn Đấy, nhá anh em nhá Thì tôi cũng có uh, chia sẻ với anh em về cái thư mời của tôi Nhưng mà đồng thời thì cũng là sắp tới là Đây là cái thông tin để cho các anh em mà có cái cái cái, cái nguyện vọng hay là ước muốn để làm một streamer thì có thể đăng ký Anh em nhá Và đây nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái con đường để cho <clears throat> một cái người streamer mà mà mới nó thể dễ tiếp cận được, dễ được người ta biết đến hơn Bởi vì nếu mà được nhà phát hành người ta người ta chủ động người ta thuê để người ta trả tiền cho anh em hàng tháng để anh em làm việc cho người ta ấy thì người ta sẽ có những cái PR người ta sẽ giúp cho anh em phát triển nhanh hơn đấy là chắc chắn nhá anh em nhá chắc chắn đấy kênh nó sẽ được nhiều người biết đến nhanh hơn so với cái việc là anh em đi một mình anh em uh, làm một mình anh em tự làm tôi anh em biết này làm rất lâu nó kênh nó mới được như bây giờ chứ nó không phải là là là, là ngày một là ngày hai mà nó lên được đâu phải cảm cái quá trình phấn đấu cố gắng hàng ngày Đấy, có những cái lúc mà tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng mà lại cuối cùng lại cố gắng thế nó mới được như như như cái ngày hôm nay đấy anh em thấy là kênh bây giờ nhiều anh em biết đến nhiều anh em yêu quý cũng chính là vì là như thế nó phải rất là khó khăn rất là lỗ lực khi mà chơi một mình đấy con đường này trò chơi này mà nếu mà chúng ta một mình làm nó rất là lâu và rất là mất thời gian nhưng nếu mà qua cái đợt này anh em lại được người ta chấp cánh nhau thì nó sẽ rất nhanh nhá rồi trong cái con game này thì tôi bây giờ tôi đang đi trên con đường đi phe giờ anh em ạ dã man trong khi đấy nhá cái trận này nó có tsunami mẹ chết tôi rồi đây không biết là có phải là, là, là cái lựa chọn sai lầm của tôi không đây khi mà tôi bỏ cái bộ hunter tôi lại chuyển sang phe giờ khi mà tôi nhận thấy là ra khá nhiều phe giờ Chứ còn nếu mà đi Hunter là cũng ngon đấy nhá Có Tsunami là, là, là trận này 9 hăn Hoặc là Hunter Beat là cực kỳ là ok đấy nhá <coughs> Nhưng mà phe giờ thì trận này nó cũng có tới hai con 5 tiền Anh em ạ, hai con 5 đô Mà late game là chúng ta có thể chuyển sang là chúng ta chơi um, chơi chơi chơi 9 phe giờ hàng riu Thì nó rất là ok Đấy <coughs> Rồi rau tiếp theo chúng ta sẽ gặp thằng assassin đấy Nên là tôi xếp làm sao để, lé cái thằng assassin Ok Căng thật Chuyện này có cả lai cả assassin Đấy chính là lý do mà tại làm sao tôi không không không không chơi Hunter đây anh em ạ à, à, Assassin rất là sợ Hunter Chơi cái bộ 9 Hunter ấy thì lại lại không không không sợ lai nhưng mà lại sợ Assassin mà nếu mà chơi Hunter Beat thì lại uh, không sợ Assassin nhưng mà lại sợ Glide Chính vì thế là nếu mà chúng ta chơi Feather thì sao? Thì chúng ta chỉ sợ mỗi Hunter thôi Mà chơi Feather sợ mỗi Hunter với 9m thôi Trận này có 9m 5 rồng nó chơi Thì chỉ sợ mỗi cái bọn đấy thôi anh em ạ Chứ còn những cái thằng khác thì vô tư Bây giờ meta của nó nó, nó cân bằng lắm Đấy, trận này có có 9m ở trên kia 5 rồng 9m 12 con Hoàng v, uh, ờ, VM top 2 là chơi 9m đấy 9m 5 rồng hai gót ở level 12 nếu mà lên được nha anh em nhá. Và trận này cũng đẩy cũng khá là căng đấy nhá. Chưa chắc đã lên được level 12 đâu. Nhìn thì nhìn thế thôi. À quên, có một cái này mà hôm trước có anh em donate cho tôi xong rồi hỏi nhưng mà tôi, tôi, tôi quên mất tôi chưa có có có giải thích cho anh em về cái việc là Dạo gần đây thì nó có một vài cái um, nó gọi là mở khóa cái uh, cái uh, skin mở khóa cái skin dấu ấn ấy anh em, dấu ấn skin. Đấy. Thì cái vấn đề này có rất nhiều người đang lầm tưởng là <clears throat> cái dấu ấn đấy là có tác động là giúp cho cái con tướng của anh em khi mà mặc cái skin đấy là nó tăng đam. Đấy, nó tăng đam hay là hút máu hay các thứ thì không phải anh em nhá, anh em nhầm rồi. Hay quá, gấu lên được hai một phát ba con lên hai sao luôn. Được. Anh em rất là sai lầm luôn Không có chuyện đấy đâu anh em Một con game eSport mà làm gì có chuyện là là, là như, giống như kiểu là uh, Free Fire uh, sơn súng để tăng đam được không nhá anh em nhá Không thể giống như lửa chùa đâu Con game này không có một bất cứ một cái gì ờ, nó liên quan đến cái việc là là tác động vào sức mạnh của con tướng ở trong game cả anh em ạ Không có bất cứ gì về skin mà nó có thể là tác động trực tiếp đến cái việc tăng sức mạnh cả nhá anh em nhá Đấy là chắc chắn đấy, tôi chắc chắn với anh em luôn Thế thì nó mới cân bằng là mới có nhiều người chơi chứ bây giờ mà làm tiền vào xong rồi mua skin xong rồi mua dấu ấn xong rồi giống kiểu ép ngọc đúng không? Ép vào để cho có khả năng hút máu hay là có khả năng tăng skin thì không. Tăng tăng ờ, tăng đam thì không nhá anh em nhá. Đấy. <clears throat> Còn cái mà anh em nhìn thấy ở cái dấu ấn đấy là cái gì? nó chỉ là nó đơn giản nó chỉ là một cái thành tích thôi nó ghi lại cái thành tích của anh em ví dụ như là con uh, skin của con con con con uh, già nhá con già tung trưởng đấy thì cái lần tung trưởng gây đam lớn nhất của con già nó là bao nhiêu đó hay là ví dụ như là anh em chơi uh, bộ uh, mà liên quan đến gua lóc nhá đấy thì cái lần hút máu nhiều nhất của anh em trong một rao đấu nó là bao nhiêu thì nó ghi vào đấy, hoặc là giết được bao nhiêu đối thủ trong một game Đấy thì tất cả những cái đấy là nó chỉ là cái dấu ấn ở trong cái bộ skin của anh em Dấu ấn đó nó có cái ờ, chức năng Đấy chính là một cái nhật ký ghi lại những cái chỉ số mà anh em đạt được Những cái kỷ lục mà anh em đạt được trong game Ok chưa? À, anh em hiểu chưa? Tuy nhiên Cái việc anh em uh, Anh em nạp tiền và để mua cái dấu ấn trong game ấy Trước đây tôi có chia sẻ cái vấn đề này nhiều rồi Mặc dù là nó không tăng đam Chắc chắn là không tăng đam nhá Tuy nhiên Nó sẽ có lợi thế Còn lợi thế như nào thì trước đây tôi đã giải thích rồi Rồi chúng ta roll nó Roll cây 3 sao anh em nhá Xả tiền luôn anh em ạ Rồi xả hết tiền luôn Cáo này lấy luôn Ui trứng này Ui hai con live bloodline quả trứng thế thì con live bloodline này cho đến 3 sao nhở hợp lý không được thế tôi tôi sẽ phải bán bớt con này đi rau này ờ, không kịp rồi nên là chắc là lóc lại thôi con này phải lóc lại thôi không không kịp không kịp không kịp luôn không kịp anh em ạ này tôi sẽ lóc lại rau này để tôi uh, tôi, tôi giữ lại cái quả trứng Đó. Trận này tương tương lai nó sẽ là 9 9 feather anh em nhá. Tôi nghĩ là sẽ là 9 feather. Lên game 9 feather kẹp 3 assassin. Ở level 10. Còn ở level 9 là chơi được 9 feather rồi nếu mà ra đủ bộ. Ra Silent Assassin rồi ra ra ra ra ra Squire có thể chơi ở level 9. Ok, roll tiếp nào ui rồi ba quả trứng luôn hả à? thế thì hay là, là, là đập trứng luôn nhở thế này thì chắc là đập trứng luôn cho cho cho live bloodline nhá. thôi thôi anh em ạ à, đập trứng luôn đi rôn tiếp làm gì đâu rôn tiếp phải hai con live bloodline nữa cơ thôi tiền rôn quá tiền tiền tiền tiền đập trứng anh em ạ à, thôi chấp nhận lỗ rồi đây là quả lỗ 9 tiền đấy nhá và tôi tính ở 9 tiền so với cả cái số tiền rôn thì không anh em ạ à. Tôi nghĩ là tôi tôi, tôi, tôi, tôi dừng lại tôi đập trứng luôn Ron thì Ron 4 phát đã mất 8 tiền rồi Mà làm sao mà ra được hai con Line Blade nữa đúng không Thế nên là cái việc đập trứng này nó là hợp lý rồi Tính toán rất là cẩn thận Hay quá, cắt chuỗi thằng này rồi Hay quá Được quá nhở Rồi, hay Chết rồi, tôi cảm thấy như cái giọng của tôi nó lại bắt đầu nó lại mất giọng rồi anh em thông cảm tôi vừa mới ốm dậy xong Giọng bây giờ nó đang khá là không ổn muối bị tắc anh em ạ Nên là giọng nó cứ bị nghẹt nghẹt đấy Nó không được thông mũi cho lắm <laughs> Không thông mũi cười nó khó hơn Cười nó không được hào sảng như bọn này <clears throat> Đấy thì anh em uh, nói lại cái chuyện là, là skin ấy Thì nó có, có một cái khác Nó có lợi thế khác Có thể anh em chưa biết bởi anh em mới xem kênh tôi Thì tôi cũng nói luôn nhá là các anh em mà lạc tiền vào game ấy Thì chắc chắn là anh em có lợi thế nó là cái um, cái này là người ta đặt ra ngay từ đầu rồi, nhà phát hành người ta đặt ra ngay từ đầu rồi. Chăm sóc những người khách hàng bỏ tiền ra. Cũng giống như kênh tôi thôi. Đấy, nói luôn là kênh tôi các anh em mà donate hay là các anh em mà đăng ký hội viên ấy thì sẽ có cái sự chăm sóc nhiều hơn. So với các anh em mà chỉ đơn thuần là xem thôi thì nhà phát hành đồ cũng thế. Nha anh em nhá có một cái chăm sóc đặc biệt dành cho những cái người mà nạp tiền là mua skin cũng như là nạp tiền là mua battle pass đấy <clears throat> ở đây nó là gì tôi cũng nói luôn chia sẻ luôn cho anh em ở đây nó là gì đấy chính là cái việc đỏ đen ở trong game của anh em anh em nếu mà anh em không nạp tiền vào thì anh em đen hơn thế thôi anh em mà nạp tiền vào ấy thì tỷ lệ nó ra tướng của anh em nó dễ hơn nhá nó khẳng định luôn là đấy là cái điều là, là đúng nhá chứ không bao giờ là là bốc phét đâu anh em cứ thử làm tiền vào anh em biết ngay anh em chơi thử anh em biết ngay nó khác hẳn luôn đấy <clears throat> đấy tôi đã từng thử rồi tôi chơi tôi chơi rồi tôi biết đấy tôi thử thử mua bát từ bát rồi đấy, tôi biết là nó như nào đấy còn bây giờ hiện tại anh em thấy tôi không có gì đúng không thì tôi là, bây giờ đúng là một cái người thường dân người bình thường chơi đúng với tỷ lệ bình thường ra bài thôi đấy, những cái tỷ lệ mà anh em nhìn vào trong trong trong cái bảng uh, ở trong uh, level 1, level 2 ấy các cái phần trăm ấy cái phần trăm đấy là hoàn toàn là nó chỉ là các con số thôi Nó không đại diện cho cái con số thật ở trong game Nó cái chỉ số thật đâu Nó chỉ là cái phần hình ảnh nó hiện lên cho anh em xem tham khảo thôi Còn cái phần trăm thật thực tế của nó ấy, ở trong game ấy đó là sẽ tùy vào cái người lập tiền nha anh em nhá lập tiền nhiều thì nó khác Mà lập tiền vừa vừa thì nó khác Mà không lập tiền thì nó khác Đấy Tỷ lệ của nó chỉ hơn nhau khoảng 5% mỗi người thôi là nó đã khác biệt rất lớn rồi Đấy, ví dụ như anh em roll ở level uh, ờ, 8 chẳng hạn 3% đúng không? Ra tướng 5 tiền Đấy, 3% ra tướng 5 tiền Nhưng đối với những cái nạp tiền người ta chỉ cần thêm 1% thôi, nó là 4% Đấy, hoặc là nạp nhiều tiền thì thêm 1% nữa là 5% Ở ngay level 8 là có thể ra tướng 5 tiền được rồi Nhưng những cái đấy anh em hoàn toàn anh em không biết ở đâu Vì nó là một cái thay đổi rất nhỏ trong game Đấy, chỉ có những cái người mà người ta đang làm tiền ấy mà người ta không làm nữa thì người ta sẽ hiểu ra vấn đề <laughs> còn anh em mà anh em không bao giờ anh em làm tiền thì anh em chưa hiểu ra vấn đề đâu Đấy, còn những cái người mà người ta đang lạp đều rồi ấy Sao tự nhiên người ta không lạp nữa ấy Là người ta sẽ hiểu ra vấn đề ngay nhá Đấy, vấn đề rất là đơn giản Thực ra nó là cái điều nó đơn giản của muôn vàn cái, các cái con game Đang có trên thị trường hiện nay Nhá, không nó không phải là chỉ riêng con này Thế nên là tôi nghĩ là nó là một cái điều bình thường Mà chả có gì chúng ta mà phải thắc mắc hay là trách cứ gì cả Nó là quá là bình thường luôn Ở trong game này bây giờ người ta làm ừ, game đúng không Người ta phải có kinh phí để người ta phát triển kinh phí để chạy quảng cáo, kinh phí để duy trì server, bảo trì server, kinh phí để trả tiền nhân viên, thuê văn phòng, Đấy, đội ngũ phát triển game, đội ngũ làm thị trường đội ngũ như là content creator là phải trả tiền. Chính vì thế nên là phải có kinh phí mà có kinh phí thì chỉ có thể là bán được thôi. Bán đồ thì mới có kinh phí thôi. Thế bây giờ những cái người mà chịu bỏ tiền ra để có được những cái cái cái cái ờ, skin thì đồng thời là cũng sẽ được một vài những cái lợi thế nhất định bởi vì nếu mà người ta chơi thua nhiều anh em phải hiểu là Một cái người ấy Người ta có sức chịu đựng dù có lớn đến đâu Mà thua 3 trận nhá Top 8 liên tiếp Đấy Thì tôi nói thật với anh em là là ngay Không có muốn chơi ở đâu Có khi là xóa game luôn Mà đấy lại là cái người có tiền nhá anh em nhá là Chịu bỏ tiền vào để game để phát triển đấy để trả tiền cho con game ấy thì người ta không chơi nữa thì có phải là lúc đấy thì chết không Đấy, chính vì thế nên là cái gì? Phải có những cái chế độ đặc biệt dành cho những người lạp tiền Đấy là nó sẽ phải tăng một chút cái, những cái tỷ lệ roll Đấy, để cho cái game nó dễ dàng hơn Người ta sẽ chơi, người ta sẽ hứng thú hơn Và người ta sẽ chấp nhận chịu bỏ tiền lần thứ hai lần thứ ba đến lần thứ N Đấy, tôi nói thế là đơn giản anh em hiểu ngay nhá Thế nên là anh em cũng đừng có ngại về cái việc là anh em lạp tiền vào, anh em mua skin thì anh em không được tăng đam Thì anh em thực ra anh em vẫn được tăng nhưng mà tăng cái khác <laughs> ok chưa đấy thế nhá anh em nhá còn đối với các anh em cấy chay thì tỷ lệ nó vẫn như thế thôi không có vấn đề gì cả thực ra thì anh em vẫn có thể được top 1 nếu mà trình độ của anh em nói chung là rơi vào tầm thượng thừa thì không lạp thì như lạp thôi nó cũng không khác gì mấy đâu anh em đấy còn lạp thì nó sẽ dễ hơn đấy tôi phải nói luôn lạp thì roll nó dễ lắm roll anh em biết tỷ lệ roll rồi mà mà cơ chế roll ở trong game này anh em còn lạ gì đấy là những cái con mà anh em bỏ qua anh em không mua thì uh, hai round sau nó mới xuất hiện đấy chính vì thế nên là cái việc bỏ tiền ra để lăng lâng cái tỷ lệ lên thêm một hai phần trăm thực ra là nó cũng là khá là lớn đấy nhất là những cái con tỷ lệ 5 tiền ấy 5 tiền ra nó dễ hơn nhiều đấy lại còn có một cái tỷ lệ khác này, này mà cái tỷ lệ mà trùng cái tướng ở trên sân ấy đấy cái tỷ lệ đấy mới hay tức là ví dụ như là anh em chơi gấu chẳng hạn nhá anh em chơi fanda ấy thì cái tỷ lệ ra những cái con trùng ở trong trong trong game của anh em ấy Đấy nó sẽ cao hơn là bình thường Ôi ôi round này lại mất chuỗi này Thực ra là 6 phe giờ thì gặp cái bọn này thì mất chuỗi thì nó cũng đúng thôi Bọn này thì phe giờ nó bị phản đam mà Chỉ có 9 phe giờ thì mới không sợ Warrior thôi anh em ạ Còn 6 phe giờ thì nó phản đam Nhất là đánh co bằng Live Blade Line thì nó cứ lẩy là tự chết thôi mà Nên là late game là cái con Live Blade Line này là, là phế thôi Chính vì thế cái vừa nãy là tôi cũng hơi phân vân đấy cái lúc mà con này nó ra hai con với một quả trứng ấy là lúc ấy tôi hơi bất ngờ bởi vì tôi không có ý định là lưng con này lên ba sao đâu. Con này chỉ uh, chơi tạm thôi. Sau đó lết game là chơi uh, chơi chơi chơi Silent Assassin. <clears throat> Vừa lấy tôi có chia sẻ cho anh em về cái vụ là là là là lặp tiền vào ấy thì là có tỷ lệ là cao hơn nhưng mà đấy là nó chỉ có trong rank thôi anh em nhá. Đấy còn các anh em mà thi đấu ở giải ấy, thì chúng ta vào lobby thì nó hoàn toàn là như nhau hết nha anh em nhá thì là mới chơi được eSports Đấy chứ không phải là anh em anh em uh, sắp khi thi đấu giải mà anh em làm quả là Battle Pass mua hẳn một lăm ấy xong rồi anh em <laughs> anh em vào anh em thi đấu giải anh em được lợi thế hơn thì không có đâu anh em ạ. Không có đâu nhá. Nó như nhau thôi. Còn ở trong rank thì nó còn có nhiều cái ưu đãi hơn nữa cơ. Ừ. Mà tôi không kể hết cho anh em đấy. Đấy tôi kể thêm một cái nữa nhá Ngoài cái việc tỷ lệ ra thì nó còn có cái gì nữa Đấy là anh em thắng thì anh em sẽ được cộng nhiều hơn anh em thua anh em sẽ bị trừ ít hơn Anh em cứ làm đi anh em biết nhá Anh em thua ấy Nó còn có một cái gói nó gọi là Nó có một cái item ấy ở trong cái game này Mà nếu mà anh em làm tiền anh em sẽ biết Nó đôi khi anh em sẽ được tặng Ở trong hòm đấy là cái item bảo vệ mức rank của anh em Tức là anh em thua đến đâu chăng nữa Thì anh em không bao giờ anh em bị tụt rank Ví dụ anh em lên mức rank à, Từ lúc 9 anh em lên kinh 1 rồi nhá Thì nó sẽ có một cái bảo vệ mức rank kinh 1 cho anh em mà anh em chơi anh em có thua bao nhiêu nữa Thì anh em cũng không bao giờ anh em xuống được lúc 9 nữa Đấy anh em thấy hay không Rất hay đấy chứ đúng không Rất hay đấy nó Nó sẽ có những cái món đồ như thế nếu mà anh em làm battle pass Hoặc là nó sẽ um, ngay cả bản thân nếu mà trong trận đấu Anh em thua anh em sẽ bị trừ ít hơn Anh em bị trừ ít máu hơn Ui con cáo chọc tín thế nhở Vai đài thật Đấy mà không chết được thì là nó sẽ chết thôi Nó chọc cũng không chết được live bullet live của tôi thì à, nó sẽ là người chết <clears throat> à, Tôi nghĩ là bây giờ ấy à, Lên 10 rồi đúng không Lên 10 thì có khi là chúng ta sẽ um, Sẽ sẽ sẽ kiếm 4 bit vào đi Kẹp 4 bit kết hợp với 6 feather Anh em ạ Chơi kiểu siêu đẻ đã Xong tí nữa ra sai linh rồi sai uh, ra ra ra ra um, square ấy thì chúng ta sẽ sẽ sẽ form 9 9 feather nha anh em nhá, kết hợp với cả con cáo thì chúng ta sẽ được là ba assassin 9 feather. Lúc đấy chúng ta sẽ được cái um, cái line up tối thượng của bộ Feather Feather tối thượng Ở level 10 Rồi Thôi cứ tà tà hơi máu nhiều anh em ạ Chuyện này đẩy kinh khủng khiếp thật Anh em biết tại sao Tôi ở chơi Feather đẩy cũng nhiều Mà cái thằng top 1 thì nó xanh nó Chơi line nó xanh Xanh quá rồi Đấy lại còn có cả Insectoid rồi Beat nữa Chính vì thế trận đấu này nó, nó, nó Phải nói là nó Tốc độ trận đấu nó đẩy rất nhanh Ui round này có vẻ bị đẩy nhiều này À hay quá hay quá clear được Ui lần này tôi bị con cáo chọc chết này Càng đấy Có có có món đồ Kira Kinh phết nhở Insect bây giờ cũng tín phết đấy Chơi Insect chắc là tôi tôi cũng phải làm một trận Insect mới được Có rất nhiều anh em yêu cầu chơi Insect nhá giờ ghép cái món đồ gì đấy Blink có rồi cái cái ngọc giảm hồi chiêu cho cho Whipperseer à? cũng được. Tí nữa cái ngọc hồi chiêu này tôi sẽ cho con uh, Squire. <coughs> Tí nữa Squire sẽ gánh team. Đó. Kẹp như thế này là chúng ta có thêm ba Hunter nữa này. Ok. 4 bit 3 Hunter kết hợp với cả 6 Feather ở level 10 Ơ kìa kìa Thằng Luân nó cứ sang nó soi tôi kìa anh em kìa Chơi bít sang soi con cáo bờ linh gì Ai chả biết Ui rồi ôi Này thì cáo bờ linh sang phải này Không sang soi thì người ta còn không chú ý Cứ sang soi Thôi thế là đi rồi Đi rồi luôn ơi Ui giời bảy máu Rồi tiến bạn lên đường Tạm biệt nhé <laughs> Ok còn ba nhà Bây giờ lo lo cái thằng thằng thằng thằng ui rồi chết lốt rồi. Cái thằng thằng thằng Glide lên được 11 rồi 6 Glide 6 Glide 6 Glacier Đội hình này thì ăn cái kiểu gì rồi nhỉ Khó ấy 6 Glide 6 Glacier rồi Nhưng mà cái thằng này nó không chơi con hổ Nó không chơi con hổ Tôi tôi lấy tôi roll tôi cướp hết hổ rồi Nó không chơi hổ Nó chơi nó chơi con, con, con rồng dòng bờ linh cẩn thận nhá dòng bờ linh bên bên bên phải ấy Cánh phải ấy Thế nên là phải cẩn thận Live blade line phải để cái vị trí mà nó không bắt được con live blade line của tôi Ô sao tôi để cái con AM nó không chém con rồng nhở Cay thật Thế là bắt bố nó vào con live blade line rồi Ui nhìn cái con rồng nó khác kìa Rồng ba tia vãi cứt Này thua mất Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn à, rồng có hai tia thôi nhưng mà có có có chống chống chống lé rồi có chống lé với cả có hút máu trừ giáp càng ấy cay nhở đen thế ở trong cái thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa ra được cái con 5 đô nào cả chưa ra bất cứ con 5 đô nào luôn Bây giờ còn chưa ra Squire chưa chưa chưa ra uh, Silent Assassin thì đỡ thì đéo đây. Cáo vẫn còn một sao kìa. Mấy con to tiền ờ, còn toàn một sao anh em ạ đỉnh của chóp kìa <laughs> Chịu luôn đấy Đối thủ bắt đầu gáy rồi Hay là chúng ta chuyển sang sang sang ấy Sang sang Witcher Witcher thì có một cái lợi thế đấy là đấm được ờ, Đấm xuyên giáp được Clyde Nó cũng là một cái lợi thế Tuy nhiên là đang chơi là cái bộ phe giờ anh em ạ Chính vì thế là phe giờ thì lại hơi đuối ở cái mặt là độ trâu chó câu kéo thời gian giá nhưng mà đây là tôi đang chơi cái bộ Exorcist cơ mà bây giờ mà đổi sang Exorcist thì hơi kinh đấy hơi căng anh em ạ giờ à đây rồi thế thôi thôi thôi thôi thôi ra sai linh rồi bây giờ chỉ cần ra square nữa thôi anh em ạ rồi cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng vậy thế này có khi là không cần phải chuyển sang Witcher đâu anh em ạ rồi qua round này luôn tiếp thôi form tiếp thiếu square thôi mà Đấy bây giờ tôi để cái bờ link cho con Live Deadline Tránh con rồng anh em ơi, bờ link xuống dưới tránh con rồng. Lại bữa này gánh kê gánh cái gánh tem. Ok. Được không? Clear khá chậm bởi vì cái giáp của cái bọn này rất trâu. Công nhận giáp bọn này trâu thật đấy. Thế nhưng mà cũng chỉ lọt con rồng thôi. Mỗi round lọt một con thôi, thôi được được được được. Chấp nhận mỗi round lọt một con cho đến khi nào mà uh, chúng ta ra được con uh, con Squire thì là lúc đấy chúng ta gọi là tối thượng thì có khả năng ăn được rồi rôn tiếp nào ui xe linh hai này một con nữa ra gấu này thế thôi thôi nhá giải tán bọn này đâu nào rôn tiếp nào không có witcher chiếc gì hết ở đây rồi ui hay quá rôn hết tiền đã từ từ đã xe linh lên được hai không gấu lên ba sao này đó đó, cho đập trứng cho xe linh luôn Dồn đồ cho xe linh nhưng mà không kịp rồi Rao sau, rao sau Rao sau tôi sẽ dồn đồ cho xe linh Xe linh nó sẽ khỏe hơn đấy 5 đô 2 sao tôi đánh giá là cao hơn là là 2 đô 3 sao anh em ạ Silent Assassin à, nó sẽ là cái con gánh ở trong team này Ở trong cái trận đấu này đó Nhưng mà phải ra được Squire Muốn nào lòng một con thì tôi nghĩ là vẫn chơi được Ui rau này còn suýt thắng nhá anh em nhá rau này tí nữa thì ăn luôn đấy Đấy con rồng còn tí máu thôi Được Có cơ hội thắng đấy Vẫn vẫn có thể có khả năng thắng được anh em nhá Bán cáo đấy Rồi roll tiếp nào square, square, Ra đi Mày Thôi chuyển đồ Chuyển đồ cho xe linh <clears throat> rồi tôi không hiểu sao ấy con con con tabu chở tôi chả bao giờ là bắt con rồng ở sao đây rồi bắt được rồi nhưng mà cái tầm này không cản được nó hóa nữa rồi anh em ạ con rồng bây giờ full đồ có cả chống chống chống chống ờ, chống chống chống lé đấy có chống lé rồi chịu rồi nhưng mà tôi có con sai linh nó giúp tôi clear được ơ rau này ăn được không rau này ăn được không rau này ăn được không ơ được này hay quá ăn được luôn anh em ơi hay ấy vẫn có cơ hội đấy chứ dồn đồ cho sai linh là nó khác ngay được solo mà sai linh là con solo còn con live black live đơn giản nó chỉ là clear thôi ui ra sai linh tiếp này bán ngộ không đi rồn tiếp bán đi Rùm tiếp nào Rùm tiếp Ui vẫn không ra anh em ạ Cay nhỉ Vậy là chúng ta còn kéo dài đến round thứ 40 cơ Chịu à Round này cũng không ăn được Khó lắm Bây giờ phải đủ bộ mới ăn được anh em ạ Mỗi nào lọt một con thôi Mình không thua là nó thua Thì nó chỉ lọt một con thôi mà Trận này kéo dài là round thứ 46 ấy chứ Trừ khi là tôi ra đủ bộ Thì mới có cửa là ăn được Ui round này nó dồn đồ cho sai linh rồi Này nó dồn đồ cho sai linh rồi anh em ơi Ui ôi lọt hai con ạ Lọt hai con luôn ạ Vai đái thật Vớ vẩn không ra Squire là, là thua đấy Còn đúng 11 máu thôi Round này round cuối mẹ rồi Chán thật sự Hy vọng là lao sau ra sai linh để anh em biết được cái sức mạnh của cái đội hình này Là nó vẫn còn có cửa ăn được chứ còn Tầm này mà lên cái bộ uh, Clyde tối thượng Level 11 nó là tối thượng rồi anh em nhá Bây giờ nó lên tận 12 anh em ạ Kìa gáy kìa Nó bảo hổ tôi không cầm được kìa <laughs> À nó bảo tôi là cái con hổ của tôi Nó chỉ giống như con mèo Hello Kitty thôi À thế là cái sớm thế Từ từ thôi bạn ơi Nhưng mà công nhận là nó cũng có cơ sở nó cái đấy <laughs> Nó lên được ờ, level 12 rồi Và bây giờ nó chơi co là con sai linh của nó ngoài cái việc là Nó có cái giáp ra Nó có cái khiên chống đỡ ra thì nó còn có cái giáp của bọn Clyde nữa anh em ạ Rồi còn cả cái gậy như ý chống hồi máu Chứ chống lé nữa Đấy còn trong khi đấy tôi vẫn chưa ra Squire Bố tiên sư Ra Ui rồi ôi đây rồi Đấy rồi anh em ơi Cơ hội cơ hội cơ hội lật kéo đấy rồi Đây rồi Ghép cái ba tí ạ à ok rồi ghép lốt này Đấy, lấy cái này tung trưởng cho nó khỏe Đấy, ngọc giảm hồi chiều đợi từ lễ đến giờ Được rồi bạn ơi Ui rồi ôi, đấy, bây giờ đây Xem nào, ăn nổi không Ăn nổi không, ăn nổi không Ừ, Linh Ngang Đúng rồi, clear đi, clear đi Hay quá, con rồng bị bắt rồi Ồ, hay quá Ui rồi con rồng nó đứng đúng vào cái đường quẹt của con Sai Linh của tôi Ui, nhưng con Sai Linh của nó mạnh quá anh em ơi ờ có sai mình có thỏ tôi là tên vào chúng người ôi rồi <laughs> trò chơi kết thúc mất rồi rồi ơi một quả đi luôn chỉ có thay đổi đội hình thôi từ coi như là 6 phe giờ chuyển lên 9 phe giờ một phát là kết thúc trò chơi luôn đấu với cả cái bộ uh, à, 12 con chơi lai mà ăn được thì chứng tỏ là cái bộ 9 phe giờ này nó cũng tối thượng đấy chứ đúng không anh em khỏe đấy chứ rồi Anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Hy vọng là cái buổi hôm nay Cái giọng của tôi nó sẽ không khiến cho các anh em cảm thấy khó chịu Bởi vì hôm nay tôi khá là mệt Họng của tôi nó quá đau để có thể là gào thét rồi truyền đạt được các cảm xúc Thế là hy vọng ngày mai tôi sẽ khỏi được cái họng Để anh em có thể đạt được những cái trải nghiệm tốt nhất Anh